Good evening, teacher. Good evening, guys. So, uh, see the first part, the first. First what? Yeah, uh, are, <laughs> have, you, have you seen the, the football? The football match just now, right? Your hair? No, my hair is just it's old. It's old, like from last week. But I'm asking, are you watching the football? The first half. Oh my gosh, the first half yeah. of the football match. So what what is the the score? What is the score? I don't know. I I didn't watch it the first half. So do we win? are we winning? Are we winning? <laughs> Việt Nam có đang thắng không cô, cô cũng không biết nữa hôm nay cô ai khóc đây <laughs> bạn nào khóc đấy yeah, dạ, ok okay. nãy là vừa có nhập một uh, bạn nào bảo tóc của cô gì buồn cười đấy cô phải buộc nó vào này nếu không nhìn nó xóa sợi buồn cười lắm còn buồn cười hơn ý. <laughs> Ôi rồi Tú Phương bảo là bạn bị ép không rồi á, thương quá. Giữ sức khỏe nha các con nha. Ok. Rồi, hôm nay thì uh, chúng ta sẽ vào bài luôn nhá. Thẩm, khi là mình... À đúng, kịp để xem nốt hiệp hai rồi. Hôm nay hơi bị ít học học sinh trong lớp nè. Ok. Giờ này vô có chưa được 50 người nữa. <laughs> Lát nữa sẽ có thêm. Chắc là sau khi hết bóng đá. Ok, rồi. Okay, so we will continue. Uh, okay, so we'll continue with the last exercise. So, uh, so you one, I will call one to describe one of the things that we see in this classroom and then everyone can open your mic and turn on your mic and tell everyone what it is okay okay first um so i need a person okay i need one of you to choose something in this classroom in this picture and then describe it maybe describe its color its materials and maybe the the position the place it is in ok các bạn hiểu cô không <laughs> một bạn sẽ uh, chọn bất kỳ vật nào đấy ở trong bức tranh này sau đấy miêu tả cho các bạn đoán nhá miêu tả về màu sắc chất liệu này hoặc là cái vị trí của nó được được chưa ok I need one of you to describe something in this picture and then everyone will guess okay so I will turn on all of yours mic okay I need one I need one uh, Lưu Phúc Khánh bây giờ các con có thể tự mở mic ừ. của mình được đấy is uh is um, is have blue is have for for um, ừ, for food One. and uh, uh for lab for lab and is near the table okay and it's near the table okay it is A chair? Okay, so yeah, it has four legs. Four. Ai khóc, ai khóc. Okay, cô tạm tắt mic của các con. Nhưng các con vẫn có thể tự mở mic nhé, nhưng đừng mở mic vội. Okay, so it is a chair. It has four legs and it is blue and it is near the table. Okay, very good. Thank you. Okay, uh, I need another one. Okay, Đức An. rồi? Đức An nó cũng sao cứ nhảy nhỉ? Hello teacher. Okay, hello. Okay, so you can you describe something in the picture and then everyone will guess. Hmm. let me see. Um, <laughs> someone, something has has lights and it's a rectangle. Rectangle and Lights. Okay, everyone, what is it? You can turn on your mic. TV. TV? Is it TV? Đức An, Are you describing no, the TV? It isn't. No, no, it's not a TV. Okay, what is it? You can turn on your mic. Các con có thể tự mở mic mà. <laughs> con tự mở mic được mà đúng không? Đúng không? Cô cô mới mở mic cho con rồi đúng không? Vâng. Ừ, ờ, uh, ok. So what is it? What is Đức An describing? It is not a TV. The TV is rectangle, but it's not the TV. Okay, what is it? Does anyone know? Các con tự mở mic được mà. Có thể trả lời đồng uh, thanh luôn. Cô đọc lại được không cô? Okay, Đức An. Can you tell everyone? Can you um, describe? Um, this is rectangle and it has lights. It has lights. You can see better if you stop. Okay. You can see better if, if what? We can see it better. I <laughs> see that. Okay, Đức An, so can you tell everyone what you are describing? What is that? Okay, it is the, is that it? Is that it? Yes. Okay. So what <laughs> what do you call it? Feeling light. Nền trần hả? Okay. Rồi cô yes, con uh, con tải cái bảng cơ. <laughs> Nó bởi vì cái bảng nó cũng đang sáng ấy. <laughs> Okay. được rồi và cũng nó cũng là hình vuông đúng không? Okay. Um, one more, last one. Minh Chí, Minh Chí. Minh Chí. Okay. What are you describing now? Um uh, this thing is uh, like an oval. Uh, is oval? Uh, is blue uh, and it is very small in this classroom. Uh, but we can uh, see all over the world with this. Hmm. Okay. Everyone, what is it? I think I know. I think I know. tự mở mic lên con các con tự mở mic được trời ơi cô thấy mic của con tắt hết luôn chẳng nghe gì <laughs> okay whatever whatever you you think it is just tell everyone okay it's oval i don't think we call it oval okay đó là cái gì thế minh trí can you uh, repeat your description again what is it um this thing yeah you will have a um a light eye to see Uh, it's very small. Mm -hmm. uh, it's green. Uh, in, it look like a uh, oval, but uh, we can see all over the world with this. Okay, so that's the keyword. <laughs> we can see the world. I think um. I know. Earth cô nghĩ là các con biết đúng không các con biết là cái gì các con có có cái từ đấy không các con biết là cái gì đúng không bạn nào thử khoanh vào ờ, cái bạn bắp luộc lại <laughs> khoanh được nó cô ở đấy ok so what do we call it what do we call it quả địa cầu đúng không cô nghĩ là con biết từ này chứ nhỉ <laughs> ok so we call this the globe, the globe ờ, globe là quả địa cầu đó rồi <laughs> rồi một bạn nữa đi một bạn nữa đi ok bạn nào giúp cô nè bạn Jenny Jenny à, <laughs> quên không phải bạn bắp luộc bắp luộc thôi cho nhiệm vụ khoanh tròn các đồ vật ở trên bảng <laughs> ok Jenny it, so uh -huh. it's black and it's on the world Okay. Can you be more specific? Okay, it is black and it is on the wall. Okay, I, I need one more detail. Yes. <laughs> Okay. Trời ơi, các con còn chưa nói, con đã gạch lên trên này rồi. Okay, so it is a TV. Trời ơi, việc viết là việc của cô nhá. Trời đất ơi. Rồi, có vẻ là nhớ bài đấy có vẻ là rất nhớ ờ, bài đấy. cô cho con làm quiz thì còn nhớ không đây này ok không không viết lên trên bảng nữa này không là cô lại bỏ cái annotate để con đi bây giờ buồn lắm ok chúng ta sẽ ôn lại phần cho linh uh, quiz đi cô quiz đây quiz đây ok phim nhá phim nhỏ, phim không các con dạ yeah. Okay. Yes. Hôm nay im ắng thế. Trời lúc muốn nói thì lại không nói. Ôi hình như chưa được. Cô chưa chọn số đội hay sao ấy. Chờ cô tí nhá, chưa xong đâu. Ờ, hôm nay có khoảng 50 bạn ở trong lớp. Thì cô lại vẫn chia 5 đội nhá. Đi đâu nhỉ? Team đi cô. Đây, team đây. Nhưng mà cô đang uh, chọn số ờ, <laughs> nhầm đây nằm nha Đó. continue ok cô cô bộ blue kit thì cô blue kit có lần chơi rồi không hay lắm con ạ không phù hợp với lớp mình chứ không phải là không hay không phù hợp ý nó với cả nó hơi mất mất thời gian à, à, à, Ôi, Everyone check the inbox, check the chat. and then we are going to start. Okay, so if you cannot use the link, just use your phone. Click on joinmyquiz.com and then enter the game code. Okay. Hurtling turtle. Hurtling là gì nhỉ? Tôi không biết từ này. Chả từ điển xem nào. turtle turtle ba chạm ba chạm sao lại ba chạm nhỉ ừ. sao lại là con rùa ba chạm <laughs> không biết nó ý là con rùa ba chân đâu cô ok đâu à con rùa này nhìn như nó đang trượt bắt anh đấy đúng không ok cô nhô nhóm rồi sau đó khi nào mà cô start ừ. thì uh, uh, bên nhóm sẽ làm chung hả tại hôm trước con vô nhóm á không thấy có làm được cái gì hết thế á cô cũng đã à. chơi ờ. nhóm bao giờ đâu á con thế để cô thử vào bằng máy của cô nhé à, ờ. vâng cô sẽ gia nhập nhóm của một một vài bạn nào đó okay. tự nhiên lại thấy có thiên hương lê not pha ke đây này trời ơi bạn nào <laughs> trời ơi join my quiz ừ, không vào được myquiz.com rồi 27 bạn ít quá vào nốt đi các con ấy các con không uh, bây giờ uh, mình không uh, nhấn vào nhấn vào chat nữa bởi vì là có link ở trong này mà để cho các bạn vào sau. Ôi, cố rồi vào ban đứng chạm nó đi cố. Không phải đâu, đừng làm như thế. Vậy cô join. Tên cô là Okay, you've been drafted by Soaring Penguin. Okay. Cô đã gia nhập vào nhóm uh, Soaring Penguins rồi nhá. <laughs> nhưng các cô không chơi đâu là nếu mà cô thoát thì sao nhỉ nếu cô thoát thì chỉ mình cô thoát rồi à ờ cô thế thì cô nên chơi <laughs> thế thì cô nên chơi như nào <laughs> ơ ờ. thôi các con mình không nhấn vào trong chat nữa để cô mở để cô để lại cái link để tất cả các mọi người đều vào được nhá. mới có 31 bạn thôi thế 20 Ôi, bạn khác đâu cô. cô có chơi không á à? Maybe. cô mong cô, cô chơi không rồi. Sao nó, nó, nó, nó nghĩ rằng mà bạn là người đầu tiên. biết cô có chơi nữa. Ơ nhưng mà sao con Airy Allison này nó không có hình nhỉ? Ok, cô bắt đầu đây. Có vẻ là các con không vào chơi nữa đúng không? Cô bắt đầu á? Cô... Rồi dạ, được rồi. đánh đúng từ nha con nhá chơi bình thường mà các con bảo là không chơi được Nam vừa vào người một người hô to thật sự ấy chuẩn bị có penalty đấy cô mấy cô con bị sai vì nó không biết hoa của thế hả cô không nghĩ thế đâu cô để tất cả trường hợp đúng rồi các trường hợp mà con có thể đánh sai kiểu đánh lỗi em thường nhưng mà nó vẫn đúng cô ạ <laughs> biết rồi thì đúng là cái gì phải biết cả từ nhá phải biết cả cái từ này ra nó còn viết có mỗi chỗ trống à hay sao <laughs> cái chỗ mà con viết là reader con chỉ viết chữ y e a thôi nên là bị sai à cái đấy không phải là read đâu ờ. <laughs> Chứ là từ gì ấy nhỉ? Từ gì lát chưa? À, round Ô cô round Để cho các bạn làm Để cho các bạn cắt làm có ta bị lỡ quả đấy à tức là chúng cô dọc được ạ that's a pity mới rồi ơi Đúng chưa? Đúng chưa các bạn ơi? Sao tỷ số à đâu điểm nó không tăng nhỉ? Điểm nó không thay đổi nhỉ? Các bạn có làm đang làm đấy. <laughs> Ôi áo phong rồi cô. Xong rồi hả? Nhưng cô thấy ờ, hai nhóm là Airy Elephants và Dancing Slugs vẫn chưa làm xong thôi á à, cô dừng đây không mà hết mất Như là các bạn đi áo đi Ok. Thế nào? Let's see, let's see. OK, Tina, OK, in the first place, so she's in the group Hurtling Turtles, but so sad is in the second place. And then, không phải đâu, đừng làm như thế, trời ơi là <laughs> Julie. Bên vâng, con tốt tốt nhau quá của. Ok, rồi, xem nhá có mấy cái cô nghĩ bây giờ làm thì cô mới thấy là cô nên để ảnh thì các con sẽ dễ đoán hơn ok how it is made it is a blanket and it is made of cotton ok cotton đúng không tiếng việt như nào thì tiếng anh như thế nhưng mình không đọc là cotton, mình đọc là cotton Cotton đọc như kiểu tiếng pháp ấy thì đúng nhưng mà tiếng anh đọc là cotton nha ok it's a blanket how are they made their boots they're made of leather okay rồi, hầu hết là đúng đúng không nào? Tốt. How is it made? It's a vase or a vase. It is made of glass. Okay. Clay, bạn nào nói giúp cô clay hay gì? Clay, clay, clay. Đương nhiên cái này không phải là clay. Ờ, à, đúng rồi. Đúng rồi, làm bằng đất sét, đất sét là clay. Next one, how is it made? Is a sweater is made of wool. Okay, wool là gì các con? Okay, what is wool? lên ai trả lời được ai trả lời được thoải mái nha con ơi lên len đúng rồi đúng rồi lên lên là làm là từ con gì con cừu ạ cừu cừu đúng rồi à đấy lại phải nói thêm cái này con cừu con đọc là gì ship ờ thế cái um, tàu thủy con đọc là gì ship ship cũng ship à thế là cùng là ship à cái tàu thủy đọc giống kiểu đây ship đây là đây là tàu đúng không tàu tàu thủy đúng không còn đây là con kiều đúng không ship thì đọc đúng không nếu ship thì đọc thì từ, mình mỉm cười một tí đúng không rồi ship còn con tàu thủy này đọc là đọc nó dài hơn tí ờ, nhưng mà không phải là kéo dài không phải là kéo dài thời gian nữa đâu mà là kéo dài cái độ gọi là gì nhỉ <laughs> nói chung là sheep đọc là sheep đúng chưa còn con tàu thủy đọc là ship ship đấy rồi <laughs> ok tiếp theo uh, how are they made they are soda cans they are made of metal okay metal là kim loại how is it made it's a flower pot it's made of clay đây chính là cái bình hoa hay trồng nhà chúng ta đây How are they made? They're combs, they're made of plastic. Okay, and this is tires. They're made of rubber. À, sao nhiều bạn trả lời sai vậy? Tire là cái lốp nhé. Tire là lốp. Rubber là cao su. Đồng nghĩa với cả cái tẩy cũng gọi là rubber đấy. Ok, tiếp này. <laughs> đúng, đúng, đúng wow cái gì đây wow wow ôi Việt Nam thua rồi cô ạ đâu thua hay là hòa không bị bị thua một ban rồi cô ạ ôi trời ơi chán chưa chán nhỉ cái chữa tiếp <laughs> wood wood ôi bạn nào biết là word đấy material cơ mà à, rồi tốt <laughs> trời ơi rồi hầu hết là đúng đúng không wood là gỗ này <laughs> đây mà là silver à silver silver đúng rồi đúng rồi hầu hết là đúng nhé bạn nào viết lại mấy chữ cô viết chờ đó ơi cô thấy nhiều bạn hay viết là silver cục không được đảo đó silver ok gold mọi người thích cô đúng không nên là viết rất đúng đây này ok I love gold too I love everything gold plastic plastic là nhựa uh, square cái này cô thì cố tình viết sai đấy cô cố tình viết sai <laughs> cô viết đảo lại square ok square square these ok and last one round rồi đó tốt <laughs> ok các con thích chơi kiểu chim này không chơi chim này cô thấy cứ bị mấy mấy nhóm mà không các bạn không làm ấy thì kiểu không được làm xong ấy nó cứ thiếu thiếu nó cứ thiếu thiếu thế nào ấy rồi rồi tôi sẽ à, sang bài tiếp nha ok are these sentences right or wrong Alright, the first one, the earth is square. True or false, right or wrong? Trái đất. Hình. Ok. Ok, trái đất hình tròn nó hình cầu đúng hơn. Okay, the earth is a globe. Okay, necklaces are often made of silver. Yes or no, right or wrong? No, no. No? Necklaces are often made of silver. Necklace, neck là cái cổ này. Lace là lace là một cái vòng ấy thì gọi là vòng cổ đấy, nó nối hai cái này lại với nhau thì thành necklace. Okay. Chắc chắn necklaces are often made of silver. Bags are sometimes made of plastic. Bags are sometimes made of plastic. True or false? This one. True. true. Okay, oh. true. Okay, so we have plastic bags, right? Whenever we go to the supermarket or go to the market, we put things in plastic bags. Okay, boxes are round Boxes. False. Okay. Okay. Tables and chairs are never made of wood. Of course, true. this is true. <laughs> False. Bàn và ghế không bao giờ làm bằng gỗ. Okay, tất nhiên là sai rồi. Rings are sometimes made of gold. Okay. Right. True. True. True. <laughs> Okay cô đi qua nhanh và để thôi bây giờ chúng ta sẽ đi vào mình nghe ok first one I need you to tell me what are these okay what do we call these các bạn biết mấy cái đấy là gì không thế cái này gọi là gì nhìn như kiểu móc chìa khóa đúng không chúng ta có một cái từ dành cho nó nó sẽ gọi là key ring ok key ring hoặc là cô nghĩ từ này sẽ phổ biến hơn là key chain. cô không biết ở đây key chain. ok là móc chìa khóa Okay, in the first conversation, we are going to listen uh, and listen to the uh, description of one of these key ring, okay? In the next one, okay, what are we going to listen to? What are they going to describe? Um, bắp luộc. Okay, in conversations two, what are they going to describe? Các bạn không viết lên trên này của cô nữa. Okay, bắp luộc. Um, what are these? Uh, I think it's um ear Huh? Earring. Earring. Earring. Why? Earring. Okay, so we are going to listen to a description of one of these earrings, okay? Ờ, không viết lên trên bảng nữa bạn nào. Bạn Thiên Hương, nhưng không phải cô. <laughs> okay, conversation number three. What are you? What are we going to listen to? Um, Hoàng Giang. Hoàng Giang. con sao con viết lên trên này thế thôi cô lại phải tắt em nó chết được con rồi trời ơi rồi ok Hoàng Giang in the third conversation what are we going to listen to so what are we going to describe what are these Hoàng Giang Hoàng Giang đâu rồi Hoàng Giang ơi rồi, đâu rồi? Okay, Tina. Okay, Tina. Are you there? Are you there? Cô đang không nghe thì chị có con đang nói không? Bạn đó nói là bạn đó không có bật mic. À, ok. Ờ, Tina, con đang một mic đúng không? Nhưng mà cô đang không nghe tiếng gì. Ok, cô cần một bạn khác. Ờ, Hồng Ngân. Okay, in the third conversation, what are we going to do to listen to? Necklace. Mm, necklace. Okay. Không oh, phải necklace đâu, necklace. Biết sai, biết sai. Okay, necklace. Okay, let's listen. Mic của Tina bị hư á hả? Trời ơi, thương quá. Rồi, ok, cô, cô bật nha. Track 1.29 Conversation 1 Hello, can I help you? Well, I can't find my keyring. It's my favourite. What a shame. I've got some key rings here. Can you describe it, please? Yes. It's square and it's made of plastic. It's got a picture of my mum on it. Here it is. Great, thanks. Okay, everyone, use your Okay, so now I will turn on the annotate for you and you will use the, the stem, the stem, the star, the star stem on your annotate and then you click on uh, put one star on your answer on the board, okay? Okay, bạn nào cũng được. Là sao con chưa hiểu? <laughs> con dùng cái star hình ngôi sao ở trên annotate của con ấy xong rồi chọn đáp án nào thì nhấn vào đây Đấy, chẳng hạn cô thấy là bạn nhấn vào rồi đây này ok đây trái tim tình ái sao sao sao sao trái tiêu chơi Còn trái tim tình ái một cái thôi mỗi bạn một cái thôi không không còn chỗ để mà nhấn thôi sau lúc sau không nhìn thấy gì đây còn có trái tiêu cho ra phần rìa ngoài đi con để mình trời ơi bạn nào không không phải lên cả Trời tắt ờ, các ờ, thôi, thôi, thôi được rồi, thôi, thôi được rồi, thôi thôi. Không có tác dụng với các con rồi. Thôi nhá. Trời đất ơi, cô cũng muốn các con có một cái sự kiểm soát gì đó ở trên ờ, màn hình nhưng mà không được, không được, không được, không được. Thôi nghe tiếp, nghe tiếp. Conversation ah, 2. Hello. What are you looking for? My earring. Okay. What's it like? It's round and it's made of gold. Hmm. Is it broken? No, it's not broken. It's quite small. Ah, is this it? Yes. Don't lose it again. I won't. Thanks. Okay. Conversation 3. Excuse me. I'm looking for my necklace. Have you got any? Yes, lots. What's it like? Well, it's quite long and it's got a silver star. I'm afraid there aren't any like that here. Oh, that's a pity. Ask me again tomorrow. Okay. Okay. con chưa nghe kể à, cái, cái okay. À, conversation 3 à, Ok, thì Lan đưa cô cho nghe lại nhá. Rồi cô sẽ bật lại một lần nữa và hỏi con hỏi một vài bạn xem là có thể miêu tả lại cho cô cái đấy không? Ok. Track 1.29 Conversation 1 Hello, can I help you? Well, I can't find my key ring. It's my favorite. What a shame. I've got some key rings here. Can you describe it, please? Yes. It's square and it's made of plastic. It's got a picture of my mum on it. <laughs> okay, I need one to tell me what it is and describe that for me once again, okay? Uh, đồng văn Nhật. Hello. Okay. Can you speak in English? Can you speak in English? Okay, you uh. choose the picture B, right? Can you describe that once again? I uh, I uh, think uh, question two is uh, um uh, no, no, I, no, number one, number one, number one. Number one, is okay, but can you describe it again? What is it like? What does it look like? Uh, ờ, it is um, um con định dùng từ gì? Okay, what is its shape? Nó có hình gì? Square. It is square, yes. What is it made of? What is it made of? Nó có chất liệu gì? Nhớ không? nhựa là gì con plastic right it is made of plastic and it has a picture of who a picture of of his mom right okay okay, okay thank you okay rồi cô thấy có bạn à, nào viết ở trong uh, chat okay khá là bạn Phúc Khánh đúng không? Viết khá là đầy đủ rồi. Okay, it is square, it is made of plastic and it has a picture of his mom on it. Okay. Thank you. Next one. Okay, conversation 2. Um, ừ, Hoàng Giang nãy cô gọi con, nãy con có thấy cô gọi không? Hôm nay không thấy con nói. Hoàng Giang hay cũng hỏng mic hả con? ừ sao con không bật mic nhỉ cô có bật mic cho con mà con bị hỏng mic ạ ôi trời buồn thế nhờ sao nữa con lại bị hỏng mic thế này? rồi cô gọi bạn khác nè bạn uh, Lưu Phúc Khánh đi Khánh nhá ok năm conversation two okay so what is the answer um my answer is A okay A can you describe this uh, it have brows, it um, make a uh, make, make a role and uh, mm, is didn't didn't uh, broke. Ok, được rồi, cô sửa một chút này. Đầu tiên là nói về hình dáng của nó đúng không? Thì con cứ dùng động từ to be thôi, con không cần dùng uh, ờ, half, half gì đâu. It is round đúng không? Đấy là một này. Cô nghĩ là con nói ok nhưng mà cái về ngữ pháp thì sửa một chút. It is made of gold đúng không? Cái này thì cô đã dạy rồi và nó không bị nó không bị hỏng. It is not broken. Yeah, it is not broken. it is round, it is made of gold and it's not broken. Có một ý nữa là nó nhỏ đúng không? It's small. It is small. Okay, right. Rồi, thank you. Một bạn nữ Lê Bùi Phương Anh làm giúp cô cô số 3. Hey, what do you choose? C. Okay, can you give me the description of it? Is what a star made ah. of silver. It, it has a star which is made of silver. Okay. All you Ôi, tự nhiên con nghe tiếng cô. Đây, cô vẫn đây. Cô vẫn ở đây. Vẫn đây. Thấy không? Còn thấy cô không? Nghe thấy không? Okay, so it has a silver star. Okay, it is one detail I need. Okay, it has one more. Uh, Phương Anh, ừ, có một um, chi tiết nữa, có một chi tiết nữa mà người ta có nhắc đến. Bố sữa, bố mẹ, bố chay, ờ. dây phơi và máy sấy. Ủa, tiếng gì nhỉ? À. Tiếng gì? Ai cô? Okay, it has a silver star and it is a long necklace à, có ta biết sai từ này nhỉ rồi rồi tốt tốt tốt tốt chúng ta đã có đáp án của ba câu này rồi nhưng mà cô cần cho con nhá <laughs> miêu tả những thứ còn lại cho cô ok uhm, bức tranh này đi bức tranh A ở conversation số 1 đi ok how do you describe it Lan Lan Lan Lan, Lan. bạn Lan uh, ờ, bắp luộc ấy is um is square It's made Where? silver. and it's have no sorry it's a is a circle round wow yeah. round, oh. <laughs> it's made of silver mm -hmm. and it's have a, a picture of america america yeah, I, it's um I Okay, uh, it is silver, it is round, and it has the British flag on it. Yeah. Dạ. Giống như mình hay nói là cờ Việt Nam thì là Vietnamese flag ấy. Thì bây giờ là nước Anh đúng không? Thì mình sẽ dùng cái tính từ của nó là British flag. Đấy, thế thôi. Rồi, thank you. Cô C, cô C vẫn là conversation một giúp cô. Bạn um, Hồng Ngân, cô gọi con chưa nhỉ? này này rồi chưa rồi không không trả lời cô rồi xem nào bạn nào muốn trả lời nào <laughs> bạn không phải đâu đừng làm thế ơ cô không biết được tiếng thôi một bạn nào đó đi một bạn nào đó đi cô cô không biết là phải gọi ai nữa bởi vì cô gọi chẳng có bạn nào nói à bạn nào sẵn sàng nói là có thể tự bật mic lên nói giúp cô với Which anh say ở conversation 1 nha Đức An à rồi cô nghe đây Đức An đúng không cứ nói đi it is it is a I think it has store restore Hmm? It has a restaurant and it has a boy's face in a restaurant. In the okay, so this keychain uh is red and it's star shaped and there is a boy, a picture of a boy in the middle of the star. Okay, đúng rồi. Thế con cứ nói thoải mái lên, cứ thoải mái lên. Ờ, cô hỏi một cái nữa thôi là cái vòng có chữ Alice đây này bạn nào miêu tả giúp cô cái vòng cổ đấy bạn uh, Jenny miêu tả giúp cô được không con không biết con không biết á bạn bạn, bạn Jenny sao à con đã bật mic được cô còn chưa thấy con bật mic ấy con mic được vậy con vừa bật xong à thế à thế bạn nào nói được em ơi nhìn bạn China lớn nhở <laughs> cô mới không gặp con có qua cái tết rồi mà <laughs> ok bạn tú phương tú phương đây rồi tú phương bây giờ cô mới thấy con bây giờ cô mới nhìn vào phần à, phần cam rồi tú phương có miêu tả giúp cô được cái vòng cổ hình AOS kia không phía sau mà con cũng có một vòng cổ đấy in chữ phương thì sao con miêu tả cho mọi người như nào ừ, <laughs> ờ, I ạ ừ thoải mái lên con is cái this necklace. Đầu tiên chất liệu đi, chất liệu dễ nhất đúng không? Is This necklace is made of gold. Gold. Ok, rồi thế cũng được không sao. Cứ thử cứ miêu tả đi. Ừ, is gold. Gold là vàng nhá, không phải bạc đâu, đây là ok. Con đường vừa yes, là vàng đấy. Ừ. Ừ and it has and it has my name on it chẳng hạn có tên của tôi ở trên đấy đúng không and it has my name Phương on it <laughs> đúng không ok có thể nói như thế mà đúng không rồi ok <laughs> cảm ơn con ok quiz quiz quiz time quiz vẫn còn quiz cô đã bỏ công ra làm quiz rồi nên là các con sẽ phải làm quiz với cô cô à, để cô bật nó ở đâu ấy đây rồi đây rồi đây. <laughs> thì nhá thi như nào nhở con thích như nào thi bên hay chơi um... classic classic thì chơi individual team thôi team team, team. classic thì cô classic thì cô team team Được, xem nào team à trong ờ, trong cái ờ. du lịch của mình có khô mà có gọi là gì nhỉ gọi là có khảo sát mà Đấy mà hay là cô ờ, cô chưa dùng này bao giờ thử thêm nhá cô đây này trên màn hình cô đang hơi nhiều thứ à, trời ơi ít chút chút ơi classic hay team classic chấm <laughs> cho làm cho làm cô sợ gì cho cho làm phô cho nó rồi rồi sao nữa nhỉ đấy launch đấy làm đi con chọn đi con để cô biết là ý kiến của con như nào chứ bây giờ cứ classic với phô cô mệt lắm cái gì cô muốn chơi <laughs> Rồi, trả lời xong hết thì chúng ta sẽ à, vào chơi nha. Đấy hết chưa? Có 71 bạn làm. Thế thôi, Chin thắng rồi. Tôi Chin thôi. Các bạn biết chữ khác, em biết là classic. Đúng kia đã để cô nghiên cứu cái đấy xem đã cô thấy chơi quiz gì là hay nhất rồi đấy. kiểu như là cô thấy một cái gì đấy nó trò trò chơi dẫn đến tính mạng của Bluekit à trong khi đợi cô chơi à, class cô ơi cô này thì cô cũng có Bluekit nhưng mà cô thấy nó không được hay cho lắm bởi vì nó toàn là chơi chứ cô chơi Bluekit cô đây đang bật nè chơi Bluekit thấy một lúc hết rồi nó chậm không trời ơi thôi dừng dừng phô ở đây chơi các à, chơi chim nhá cô đang bật lúc yên yên chờ chờ cô mạng đang hơi chậm tí cô lại quên chọn đội rồi trời đất ơi nhìn này số đội là màn hình của cô nó đầy thứ năm continue rồi copy link copy link nhập vào trong chat từ bây giờ không ai viết nữa nhá không ai viết nữa đây này không được ai viết cả để cô nhập link ok ok bài này thì nó sẽ có nó vừa có multiple choice vừa có trắc nghiệm lại vừa có viết lại câu viết lại câu có nghĩa là con sẽ cô sẽ cho các con từ của cái câu đấy nhưng cô sẽ đảo lộn vị trí và con nhiệm vụ của con là phải viết lại nhá hầu hết nó là những câu hỏi cho nên là các con bắt buộc phải có dấu hỏi chấm ở cuối được chưa không là bị trừ điểm ok và đầu câu ở viết hoa nhá <laughs> ok vừa có multiple choice vừa có fill in the blanks tie dye pandas, tiny whales, hurling turtles, royal rats, <gasps> T-Rexes. Ok. Hôm nay không, lần này cô không vào nhóm nữa. Cô không vào đây nữa đâu. Quá, nó cứ quay. Sao? Của con bị lác á? Bạn nào bị lác? Đúng là nhìn tóc của cô buồn cười thật. Nó hơi bết các bạn ạ. <laughs> Ngày xưa cô không để mái thì ok, mình bình thường nhưng mà từ khi để mái xong nhớ của bếp dần dệt rồi rồi ok con à, ơi để cô thử nhập hồi đấy cô log in vào bằng cái gì nhỉ một con gì rồi con nói hết chưa 31 bạn vẫn là 31 bạn Ủa, bắt đầu nhá cô bắt đầu đây Thank you. con con xem tiktok hơi nhiều quá rồi đấy bắt trend nhanh quá cái bài sắp xếp lại câu này các con làm sai nhiều hơi bị nhiều đấy nhé t bắt đầu con sai một câu một câu nữa giỏi chứ con đúng hết rồi tốt Tina ok phi trường sai mấy câu thanh hà không sai câu nào giỏi này lan lan bắp luộc không sai câu nèo <laughs> phi trường sai mấy câu đánh sai một câu bài này dễ mà con đúng không chỉ để ôn lại thôi vì trường sai hai câu à không sao mặc dù hai vẫn là số nhiều nhưng mà đối với vẫn là ổn đấy đặt dấu chấm hỏi thành dấu chấm <laughs> cô đã nhắc rồi này bữa ăn sao mà lại hai chấm uh, ngoặc thế hả con à, ra là các ra coi bài đấy cô phải nghĩ thôi một hồi cô mới nhớ là cô mới nhớ là, là cái gì đừng chữa cô ơi cho chơi của mình à ờ cũng là một ý sau bài chim này thì cô cho con chơi individual một lần nhá xem như nào nhá mỗi thực ra mỗi mỗi cái là có một cái hay nhưng mà cái này cô đợi thấy kiểu bởi vì là những cái individual ấy chơi mỗi một câu các con làm các con lại kiểu đảo thứ tự ấy nhìn nó hay ấy. cái này nhìn <laughs> cô kiểu không biết bình luận gì nữa sông rừng được chưa con con làm xong chưa Royal Rats đang ở vị trí đầu tiên đây vị trí cuối cùng là T-Rex à cô biết là vì sao lại là T-Rex rồi bởi vì T là T là chữ T và nó cũng đọc là T là cũng là trà nên nó thành T-Rex là con con khủng long T-Rex đó hồi kia có được chọn nhạc chưa này cũng không được chọn nhạc <laughs> cô dừng nhá thôi rồi cho con chơi individual nhá rồi để xem là cái đợt này thì ai đứng đầu tiên này xem là đợt sau có giữ được vị trí đấy nữa không nhá đâu rồi ok royal rats đứng vị trí đầu tiên Okay. Lan bắp lược ok vị trí thứ nhất nhiều một trăm phần trăm vậy lần sau phải cho bài khó hơn mới được Thanh Hà ok không không sai câu nào nhưng mà làm hơi chậm một tí Tina ok làm rất đúng làm rất nhanh nhưng mà hơi chậm một tẹo tẹo đứng vị số 3 Lily mệt khi mệt khi thi học kỳ 2 rồi ok cô hiểu Phúc Khánh Trường ơi Trường giỏi chứ Julie học ra này Xuân An Minh Trí ờ, ok rồi. Các con đã biết được là mình sai ở đâu rồi đúng không? Chơi lại nhé. Ê, không phải cái này, nhầm nhầm nhầm. Thôi đừng vào lại, cái này là vẫn là chơi team. À, cô sẽ mở lại cái quiz đấy nhưng chơi kiểu khác. Classic. đâu nhỉ cho cô tí để cô ờ, rồi <laughs> căng thẳng okay, check the inbox các bạn ơi check inbox nào ờ, có con ếch nào. giờ năm tám gần chín giờ nhanh nhất thôi cô dạy các con kiểu thời gian kiểu đứa bay bay bay bay ấy. ý là hết giờ rồi đấy ở trong lúc chờ đợi cô xem cái kết này nào lúc kết này chơi một lần rồi uh, discover á xem một cái gì hay hay không nhá fun fact food chain gì đây chơi cái trò này cô nhớ là phải chọn game để chơi mà là nó lại quá nhiều sự chọn mình chọn giữa chi với classic còn không xong nên mình chọn giữa các trò chơi lại cãi nhau <laughs> nhiều thứ để chọn kỳ để xem nè kiểu học tiếng Anh không nhỉ ừ. Marvel Movie Quiz rồi, để cô nghiên cứu thêm nhé 26 bạn rồi à nốt đi các con ơi rồi chúng cô sẽ bắt đầu đây bạn nào không vào được bằng lab thì vào bằng cái này trên điện thoại nhé cho mấy quiz nhập code là xong ok tốt uh-huh. tốt cô nghĩ là bây giờ chỉ còn là sự tranh giành vị trí do tốc độ thôi Bye-bye Rồi, xong chưa nào? Ui, giỏi đấy Nhìn màu tím nó rất là đã mắt nhá. Rồi các bạn màu xanh Các bạn màu xanh khác thì cố lên nhá Mấy bạn bảo muộn nhỉ? Ok, cô chuẩn bị dừng để cô chữa nhá. Rồi, ờ, hết bài nhạc này thì cô sẽ dừng, cô sẽ end game. Rồi, bạn Nhật làm nốt đi nào. Còn một câu đúng không con? Cô tắt đây cho nó đủ top 10 nhá top 10 nhá làm nốt đi các cơ em em ơi em ơi lầu bắt lầu ai em chưa còn việt sắp vậy nữa cái này mới cái này mới ok rồi ta xem nhá overview ok trường lúc nãy đứng số 3 đúng không bây giờ đứng thứ nhất rất là giỏi Neuer à có phải là tên của một cầu thủ bóng đá không mình có rất nhiều người nổi tiếng ở trong này rồi ok tốt tốt tốt tốt cô nói qua câu này nhá chữa qua nhá ok most people love to wear rings con biết vì sao mình phải chọn love không bởi vì enjoy cộng với in enjoy doing something enjoy wearing rings thì đúng nhưng mà chỉ có từ love ở đây là phù hợp với nghĩa và cả với ngữ pháp thôi Okay, rings are often made of gold. Okay, bạn đã chọn never. <laughs> gold rings are usually very expensive. Okay, of course. It's not free. Nothing is free in this life. Plastic rings are cheaper than silver ones. Okay, shorter and older. No, no, no, no. Uh, grandparents give rings to younger people in their family. Okay, ông bà sẽ truyền lại những cái đồ vật cho con cháu của mình. Đúng không? So students can sometimes buy rings with the name of their university. Okay. Đó, đi đến bài này. What is your ring made of? What is your ring made of? Cái câu bình thường mà cô dạy các con là It is made of silver chẳng hạn. Khi mà mình chuyển cái này sang câu hỏi thì mình đảo vị trí của nó thôi. Đảo cái trợ động từ ấy, có nghĩa là cái to be lên đầu câu là xong. Is it made of silver đúng không? Không có gì khó đây cả đúng không? thế đây mình thêm chữ what ở đằng trước là what is it made of thế là sao tiếp này ờ uh, rồi okay are your earrings made of silver à, chết để cô xem là các bạn biết như thế nào what is made of your ring <laughs> đảo lộn kinh quá trời ơi what is your ring made of rồi ok các con là xem nào thằng giang đúng này tố uyên are your silver earrings made of <laughs> đang hỏi đang hỏi là có phải làm từ vàng không à làm từ bạc không lại bảo là khuyên <laughs> với bạc ok rồi tiếp theo is your necklace made of gold hơi bị phí nhá viết sai typo này is your necklace made of gold ok can you describe it Đúng rồi. Chị sợ con viết sai chữ describe thôi. He can describe you. What? He can describe you. Uh? No. Can you describe it? Chỗ này viết sai. Viết sai typo nhưng vẫn đúng nhá Can you describe it? Rồi, ok. Tốt, tốt, tốt. 9 giờ 8 phút mất rồi. <laughs> Hôm nào cũng bị thừa giờ. Rồi, Ờ, cô có một cái bài tập về nhà nho nhỏ cuối slide này dành cho các con cái này buổi sau dạy tiếp Đấy, ok, các con sẽ quay cho cô một cái video ngắn ngắn thôi miêu tả về cái đồ vật nào mà con yêu thích nhất ở trong phòng con. Có thể là một con gấu bông, có thể là một quyển sách, hoặc là bất kỳ cái gì đó mà các con thích nhá. Quay video là nói miêu tả về nó và nói vì sao mà các con thích cái đồ vật đó nhất. Ok. Rồi, gửi cho cô lên nhóm Facebook của mình ý các con không biết còn nhớ cái đường link đấy không thì lát nữa thầy Vương gửi lại ở trên Zalo nhá con bảo bố mẹ vào xem nhá rồi con quay sau đó thì gửi cho cô lên trên đấy rồi cô sẽ xem và cô sẽ chữa nhá ok rồi ok con ok con rồi buổi học chúng ta đến đây là kết thúc rồi ok bye bye, bye, bye teacher bye bye, bye. bye. bye. bye. Nhớ làm bài tập về nha. Bye teacher. Bye teacher. Bye everyone. Bye teacher. See ya. See ya. Cô inbox riêng của. Đó, các con. Bà nào nói cái gì đấy? Rồi. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại chủ nhật này nha các con. Goodbye teacher. Goodbye. Tự nhiên ngủ ngon mai đi học. Trẻ. Trời ơi. Ok bye bye cô Tát nha.